Chào mừng tất cả anh em đã đến với ca soi kèo nhé Ngày hôm nay thì mình đã đẩy cho anh em một trận đấu ở đầu giờ chiều Trận đấu giữa Đan Mạch và Pháp sẽ diễn ra vào lúc rạng sáng ngày mai ngày 26 tháng 9 anh em Anh em nào mà trận đấu này chưa biết đi kèo nào cũng như là chưa biết chơi kèo nào thì anh em có thể uh, quay lại video anh em uh, xem để uh, nghe mình nhận định cũng như là nhận những cái kèo mà mình đã đẩy cho anh em ở trong trận đấu này nhé cũng như là nếu như anh em mà thật sự muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn nhận được những cái kèo ăn chặt thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình mình sẽ cho anh em tham gia vào nhóm bóng của mình để anh em chúng ta cùng kiếm lợi nhuận đấy tối ngày hôm qua ấy thì ờ, ở trong nhóm bóng của mình thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được rất nhiều những cái mã kèo mà ờ, anh em chúng tôi đã đẩy à, tổng cộng là đẩy cho anh em 7 à, 4 trận đấu cũng như là 7 mã kèo thì anh em chúng ta đã hút đến tận 5 mã rồi cũng như là có một mã đấy là một cái mã kèo xiên đấy những anh em nào mà cầm trang hoặc là những anh em nào mà không uh, có trang chơi ấy cũng như là chơi qua cò thì chắc chắn là anh em cũng không có những cái mã kèo này để anh em chơi đâu đấy là cái mã kèo xiên ngày hôm qua thì chúng ta chiến thắng được cái mã kèo xiên đấy là trận uh, nha, Séc cũng như là Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đấy cái xiên 2 một ăn bốn anh em <clears throat> xiên 2 một ăn bốn như thế này là quá cao rồi đúng không chưa kể là xiên 3 cũng như là xiên 4 thì anh em nghĩ là còn ăn thêm bao nhiêu nữa đấy ngày nào thì anh em chúng tôi cũng sẽ có những cái à, tip kèo xiên cho anh em để anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư cũng như là à, chơi xiên ấy thì anh em bỏ một ăn 10 là cái chuyện bình thường đấy <clears throat> à, ngày hôm nay cũng có những cái trận cỏ mà anh em chúng ta cũng chắc là nó cũng sẽ quan tâm cũng như là đáng chú ý đấy là trận đấu giữa Thái Lan và Tobago cũng như là ở ờ, cái giải à, Nhật Bản đấy, ở những cái giải Nhật Bản cũng như là cây league à, Hàn Quốc đấy thì à, cũng có rất nhiều những trận cỏ để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là tiếp thêm vốn cho dạng sáng ngày mai chúng ta chiến đấu với những cái trận đấu đấy là Áo và Croat cũng như là Pháp và Đan Mạch Bỉ và à, Hà Lan Đấy, trận đấu tâm điểm của dạng sáng ngày mai cũng như là trận đấu uh, giữa xứ Wales và Ba Lan anh em. Trận đấu này cũng đáng để anh em chúng ta đầu tư này. Mình sẽ đi qua một chút về trận đấu này nhé. À, trận đấu giữa xứ Wales và Ba Lan sẽ diễn ra ở trên sân nhà của xứ Wales. Hiện tại thì kèo Handicap đang là đồng banh anh em. Tất nhiên rằng à, anh em chúng ta có thể nhìn thấy rằng đội hình dự kiến cũng như là đội hình à, chiến thuật dự kiến của xứ Wales ấy thì không có sự xuất hiện của Gareth Bale ngay từ đầu anh em nhé. Ờ, ở cái vòng uh, playoff đi dự World Cup 2022 vào tháng 11 ờ, sắp tới đây ấy thì xứ Wales cũng đã có một suất để đi dự cái vòng chung kết. Đấy là lý do mà vì sao mà Gareth Bale anh không có thi đấu nhiều ở trong cái giải này. Còn về bên phía của Ba Lan thì vẫn sẽ có sự xuất hiện của Lewandowski Ờ, đội trưởng cũng như là tinh thần của Bà Lan. Trong trận đấu này thì ờ, xứ Wales sẽ thiếu vắng đấy là Ampadu cũng như là Mefam. Hai cầu thủ đang bị cấm thi đấu do nhận thẻ đỏ anh em. <clears throat> Tuy nhiên thì ờ, với đội hình của xứ Wales cũng như là Ba Lan và cái tính chất cạnh tranh trong cái giải đấu lần này thì mình nghĩ rằng những cái đội bóng của châu Âu thì trong cái thời điểm hiện tại họ chắc chắn họ sẽ muốn giữ uh, giữ chân các trụ cột để có thể đi dự World Cup. Tuy nhiên thì vẫn còn đấy một uh, cái lý do để họ có thể thi đấu cũng như là uh, có thể tung được cái đội hình mạnh nhất của đội tuyển quốc gia. Đấy là nếu như các đội bóng nằm bét bảng anh em nhá, nằm bét bảng của mỗi bảng đấu thì họ sẽ bị đẩy xuống đá Nation League B đấy đây cũng là một lý do để mà các à, đội tuyển quốc gia họ sẽ cố gắng thi đấu để có thể trụ lại được à, click A năm nay Cả Ba Lan và xứ Wales thì hiện tại đang à, xếp cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên thì Ba Lan họ vẫn xếp trên so với xứ Wales ờ, ba 3 điểm có được sau trận à, sau một trận thắng, còn xứ Wales thì chưa có một trận thắng nào cả, cũng chỉ có hòa và thua thôi. À, tuy nhiên nếu trong trận đấu này xứ Wales mà có điểm à, có 3 điểm trước Ba Lan à, nghiễm nhiên rằng xứ Wales sẽ đẩy Ba Lan xuống bét bảng vì anh em chúng ta có thể xét theo hiệu số hiện tại thì hiệu số của Ba Lan đang là 5 trận và 5 bàn còn xứ Wales nhỉnh hơn một bàn anh em đây cũng là à, một cái lý do để anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào xứ Wales trận đấu này nhé bỏ qua kèo handicap đến với cái kèo à, tổng bàn thắng cả trận hiện tại đang là 2.5 cũng như là 2.25 đấy à, với cái mã kèo trên dưới cả trận như thế này thì à, hầu hết tất cả các trận đấu của Nation League hiện tại thì vẫn đang có một cái mã mức à, trung bình đấy là hai trận một bàn đây cũng có thể là lý do để anh em chúng ta có thể đi cái tài 2.25 nhá 2.25 thôi cùng lắm thì anh, anh em chúng ta mất nửa tiền nếu như tổng bàn thắng là hai quả đấy à, còn một mã kèo nữa mà anh em chúng ta rất đáng để chúng ta có thể đầu tư này đấy là cái mã kèo thẻ 4.5 cũng như là cái mã kèo tài góc 8.5 anh em à, những cái trận đấu như thế này thì mình cũng khuyên anh em đấy là chúng ta không nên tập trung quá nhiều vào hai cái mã kèo chính đấy là cái mã kèo chấp cũng như là cái mã kèo uh, trên dưới tổng bàn thắng cả trận anh em nhé mà chúng ta sẽ kiếm ở trong cái trận đấu này những cái mã kèo tốt nhất để anh em chúng ta có thể đầu tư đấy là cái mã kèo thẻ cũng như là cái mã kèo tài góc 8.5 bây giờ mình sẽ chốt cho anh em một mã kèo duy nhất ở trong trận đấu này anh em nhé mã kèo này à, là mã kèo có tỷ lệ ăn cao nhất ăn đến 90 phần trăm lần đầu tiên mình chốt kèo cho anh em ở trên kênh luôn đấy tất nhiên rằng cái mã kèo này mình cũng sẽ đẩy cho anh em ở trong nhóm còn những anh em nào mà thật sự muốn kiếm tiền cũng như là muốn chơi những cái trận đấu khác thì anh em nhắn tin cho mình cũng như là xin mình vào nhóm thì mình tất nhiên rồi mình sẽ cho anh em vào nhóm thôi càng đông càng vui mà anh em đấy cái việc mà tạo ra một cái nhóm để anh em chúng ta chơi và hợp tác với nhau để chúng ta dìu dắt nhau về bờ đấy là cái việc cần thiết ở trong cái mùa giải vì À, ờ, thực sự mà nói mùa bóng này có rất nhiều những trận đấu hấp dẫn cũng như là rất nhiều những cái giải đấu được diễn ra anh em. Thì cái kèo đầu tiên mình chốt cho anh em, đấy là cái kèo xỉu thẻ anh em nhé. Xỉu thẻ này, xỉu thẻ 4.5. <clears throat> À, ờ, anh em nào mà không có trang chơi cũng như đang chơi còn ngoài thì chắc chắn rằng anh em cũng uh, chưa chắc đã có cái kèo thẻ này để chơi đâu. À, vì vậy nên là mình cũng nói rồi, anh em cần một cái trang để anh em chúng ta có thể cùng nhau đầu tư bóng đá Đấy. như có một câu mà hầu hết anh em chúng ta cũng đang nghe rồi đúng không à, buôn có bạn bán có phường anh em vào nhóm thì ờ, anh em chúng ta thua thì cùng thua mà thắng thì cùng thắng tuy nhiên với việc mà anh em chơi bên ngoài anh cũng như anh em chơi ở chơi một mình ấy thì khi thắng thì anh em cũng không biết chia vui với ai mà lúc buồn thì anh em cũng không biết là uh, chia sẻ cái nỗi buồn đấy cho ai cả đó vì vậy mà anh em cần một cái nhóm để anh em chúng ta có thể uh, chia sẻ buồn vui với nhau đúng không còn bây giờ thì uh, video cũng đến đây thôi mình hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình